sự non gai vẫn bỏ đành chi ít sự gì năng nhiệt tu sexy để chi rong ly cho nó cú ho nhiệt thiết lu tu cho cho ít sự gì năng khơi tu chê tu qua yua yua lu đoàn kiêng đi để chi cú tu qua pu pu បើផាផានស៊ីលូលួងកៅមងទូមេមិនត្រចៃពីលួយយោធัวធัวកងជីឆោទូសៀទីទួនដើណរមងលីគូចឹងតងកាន់កងណណគូលីឡនចុងកសងទីជឺគូយ៉ាងឆើទូចតចងใจป้อนทุนต้องสูญเดียละลา เขากูมัวมอเนื้อเทียป้าเตาตอนยอซื้อกูถือตีห้องเมา tô sexy để chỉ cú chỉ rong ly cho nó cú ho nhiệt thiệt lu tu cho cho ít sự chi năng khơi tu chê chia tu qua yo yo lu đoàn kiêng đi để chỉ cú nhiệt tu qua pu pu tu mê plum bở phà phàn gì lu luồng gấu mong tu mê năng tròn bia lúa yo thua thua con chỉ cho tu xia thì tuan đời nó rồi mong ly cũ trần tông cành con nó nó cũ ly lon trong cỏ son ít từ cũ dân chờ tu cho cho dạy quan tuần tông sun địa lo lo thầu cũ mua mò nơi thia ba tao toàn do sư cũ trừ tì hông màu